ông Biden đã thực sự sai lầm khi đánh giá thấp ông Trump. Những ngày gần đây, dù ông Trump tích cực tung ra các bước đi mới để đảo ngược kết quả bầu cử, ông Biden vẫn không cảm thấy bị đe dọa vì ông không tin rằng ông Trump sẽ thành công. Tuy nhiên, một bài xã luận của CNN cho rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden đang mắc sai lầm khi đánh giá thấp những nỗ lực thách thức kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Theo đó, Tổng thống Donald Trump cùng đội ngũ của mình hiện đang thực hiện những bước đi ngày càng quyết liệt để lật ngược thế cờ. Gần đây nhất là việc cho triệu tập các thành viên Đảng Cộng Hòa thuộc cơ quan lập pháp ở các bang chiến địa như Michigan hay Pennsylvania đến Nhà Trắng. Mục đích của ông Trump ở đây được cho là nhằm thuyết phục họ can thiệp để ngăn chặn hoặc trì hoãn việc xác nhận kết quả kiểm phiếu, cũng như cử các đại cử tri ủng hộ ông đi bỏ phiếu thay vì các đại cử tri do Đảng Dân Chủ chỉ định. Mới đây, ông Trump cũng mạnh mẽ tuyên bố có đủ chứng cứ để lật ngược tình thế bầu cử, trong khi ông Joe Biden chuẩn bị công bố nội các. Ông Trump viết trên Twitter ngày 22 tháng 11. Tại sao Joe Biden thành lập nội các nhanh chóng như vậy, trong khi các cộng sự của tôi đã tìm ra hàng trăm nghìn phiếu bầu gian lận? Tổng thống Trump cho rằng điều này sẽ đủ để thay đổi kết quả bỏ phiếu ở bốn bang và quá đủ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tôi hy vọng rằng Tòa án hoặc các nhà lập pháp sẽ làm những việc cần làm để duy trì tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, ông Trump nhấn mạnh. Ngoài ra, các luật sư tham gia đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump, trong đó có ông Rudy Giuliani, đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án phúc thẩm khu vực 3 sau khi thẩm phán Matthew Brand ra phán quyết cho phép bang Pennsylvania xác nhận chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden và khẳng định những cáo buộc trong đơn kiện mang tính suy đoán và những lập luận pháp lý mang tính gượng ép không có cơ sở. Về phía ông Joe Biden, trong một cuộc họp báo tại thành phố Wilmington, bang Delaware, ngày 19 tháng 11, ông Joe Biden sau một thời gian giữ im lặng trước các vụ kiện của ông Trump, đã bất ngờ tuyên bố người dân Mỹ đang phải chứng kiến một sự vô trách nhiệm, một cách đáng kinh ngạc và những thông điệp vô cùng nguy hại đến từ người lẽ ra phải có trách nhiệm lãnh đạo và truyền cảm hứng cho chúng ta. Ông Biden cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, ông không dự tính đưa ra bất kỳ động thái pháp lý nào để đáp trả những bước đi mới nhất của ông Trump, nhưng cũng không loại trừ việc khiếu nại cơ quan dịch vụ tổng hợp để buộc cơ quan này phải phê chuẩn và tiến hành quy trình chuyển giao quyền lực cho ông. Theo yêu cầu của ông Trump, GSA đã từ chối thực hiện các thủ tục pháp lý cho phép chính quyền ông Trump chuyển giao quyền lực chính quyền kế nhiệm thậm chí còn ngăn ông Biden tham gia các cuộc họp giao ban về thông tin tình báo và đại dịch COVID-19 hàng ngày. Hồi đầu tháng 11, ông Biden cũng từng phát biểu khẳng định việc Tổng thống Donald Trump có thừa nhận thất bại hay không sẽ không phải là vấn đề đối với ông. Sự thật là họ sẽ không chịu thừa nhận chúng tôi đã chiến thắng, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể làm từ nay đến ngày nhậm chức, ông Biden nhấn mạnh. Theo đài CNN, hầu hết chiến lược gia và thành viên chủ chốt của Đảng Dân Chủ đều ủng hộ chiến lược tránh đối đầu trực tiếp với các nỗ lực của ông Donald Trump. Vì đơn giản là những vụ kiện của ông sẽ không đi tới đâu cả, cơ hội thắng là gần như bằng không. Cách tiếp cận của ông Biden cũng làm cho ông Trump không giống như đang muốn khơi mào một cuộc khủng hoảng tầm cỡ quốc gia trong mắt người dân Mỹ. Còn ông Biden là một người lãnh đạo cố gắng hàn gắn đất nước đầy chia rẽ. Trong khi đó, theo tờ The Washington Post, bình luận vị thế của ông Joe Biden hiện giờ đang gia tăng khi ông được dự đoán sẽ nắm trong tay 306 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Các cố vấn của ông Joe Biden tin tưởng kết quả bầu cử nếu được giữ ổn định sẽ khiến mọi nỗ lực của ông Trump bị các tòa án liên bang bác bỏ vì vi phạm các thủ tục về tố tụng và quyền bỏ phiếu. Do vậy, vạch ra kế hoạch đối phó trực tiếp với ông Trump lúc này sẽ không mang lại lợi ích ông Biden cần phải dồn sức cho những công việc khác quan trọng hơn. Ông Biden đang tập trung vào đúng những công việc ông ấy cần làm, đó là sắp xếp nhân sự cho chính quyền và vạch ra kế hoạch điều hành chính phủ mới. Cựu cố vấn cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Barack Obama, ông Ben Labo đánh giá. Ngoài ra, ông Biden cũng được cho là sẽ công bố bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong chính quyền tương lai vào ngày 24 tháng 11. Thông tin trên được ông Ron Klein, người mới được ông Biden bổ nhiệm làm tránh văn phòng Nhà Trắng cho biết với kênh truyền hình ABC. Các ứng cử viên đầu tiên cho nội các sẽ được công bố vào thứ Ba ngày 24 tháng 11, ông Klein nói. Ông cũng một lần nữa thúc giục chính quyền ông Trump, cụ thể là một cơ quan liên bang có tên là Cơ sở Quản lý Dịch vụ Tổng hợp, chính thức công nhận chiến thắng của ông Joe Biden để tạo điều kiện cho sự chuyển giao quyền lực. Tôi hy vọng rằng quản trị viên của GSA sẽ thực hiện công việc của mình. Sau tất cả những động thái của chiến dịch ông Joe Biden, giới chuyên gia nhận định có thể ông Joe Biden đã đúng khi tin rằng những nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của ông Trump sẽ thất bại. Vì ông Trump cùng đội ngũ đã thua hầu như trong toàn bộ những vụ kiện cáo buộc của Đảng Dân Chủ ra lận phiếu bầu ở tòa án các bang. Đồng thời, họ cho rằng kế hoạch mới của Tổng thống Donald Trump khó giúp ông có được cơ hội tái đắc cử, khi mà ông Joe Biden nhận được số phiếu phổ thông cao hơn bất cứ ứng cử viên Tổng thống nào trong lịch sử và đã giành được hơn mức tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống. Thêm vào đó, cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ gần đây cũng đã ra thông báo xác nhận cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng việc ông Trump cứ tiếp tục không nhận thua có thể gây suy yếu niềm tin ở công chúng vào tính toàn vẹn của tiến trình bầu cử tại Mỹ. Ý định của Tổng thống Donald Trump là đặt người dân Mỹ nhất là những người ủng hộ ông, vào thế chỉ có thể tin vào hai khả năng, là hoặc ông Trump đã chiến thắng vang dội vào năm nay, hoặc cuộc bầu cử đã bị Đảng Dân Chủ đánh cắp để triệt hạ ông. Vì vậy, cũng theo CNN, ông Biden đang thực sự sai lầm khi nghĩ rằng những nỗ lực kiện tụng của ông Trump là điều bình thường mà bất cứ tổng thống mãn nhiệm nào cũng có thể làm. Theo CNN, với cách không chấp nhận kết quả bầu cử đến cuối cùng, ông Trump không chỉ gây tổn hại đến uy tín của ông Joe Biden mà còn cả tương lai của nước Mỹ. Ngày 20 tháng 1, nhiều khả năng ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức. Dù ông Trump có chấp nhận hay không, nhưng lịch sử có thể chép rằng ông Biden là một trong những tổng thống Mỹ đắc cử gây tranh cãi nhất. Đa số người dân Mỹ tin rằng ông Biden thực sự chiến thắng, rằng cuộc bầu cử năm nay an toàn, không có dấu hiệu bị can thiệp. Nhưng không thể phủ nhận rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lá phiếu bầu của cử tri và các đảng viên Cộng hòa. Thống kê đăng tải trên Reuters gần đây cho thấy, hơn một nửa đảng viên Cộng hòa tin rằng ông Biden thắng do gian lận. Có tới 52% thành viên Cộng hòa tham gia khảo sát